Ây yo và hello và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với channel của tôi Lại là tôi Kyron đây và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với một video Free Fire nữa của mình Yes và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe Và các bạn cũng đừng quên là lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi và ngày hôm nay tôi đã quay trở lại đến với Free Fire rồi Và các bạn có thể thấy là mình đã mời hai thành viên nữ của Hero Team Đó chính là HR Sammy và HR Mimi đúng không nào Hôm Hello. nay là tôi đã quay trở lại đến với gọi là series solo rồi đây Nhưng mà hôm nay mình sẽ gọi là solo cùng với Mimi và Sammy các bạn à um, Anh em có biết tại sao tôi lại solo cùng Sammy và Mimi không Bởi vì là hai người này chơi rất là gà um, thực ra là tôi chỉ giả bộ nói gì hả anh em mà à, Chứ thật ra là bây giờ là ừ. Sam với lại là Mimi cũng gọi là lên trình phê đấy Cho nên đó là mình cũng không thể nào mà khinh được được đâu Và nếu mà các bạn mà yêu thích mình đó gọi là solo với ai nữa Thì các bạn cũng đừng quên là để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha Còn bây giờ thì chúng ta không nói nhiều nữa Vào ngay tử chiến solo thế nào Let's go Ok mọi người ơi Và bây giờ đó là mình đã gọi là vô ngay trận tử chiến solo rồi đây anh em ơi Đấy Nhưng mà để gọi là tôi muốn thể hiện trình độ của mình đó Cho nên là trận đầu tiên mình sẽ gọi là chơi uh, mình lỡ mình lỡ ứng, mình lỡ ứng luôn cái khiên Ronaldo luôn rồi mọi người ơi thiệt tình luôn á lỡ khiên Ronaldo luôn rồi mất bà cái khiên luôn rồi á với lại á, là free fire của mình nó vừa mới cài đặt lại cho nên là mình cũng chưa có set nút được nữa cho nên là không thể nào mà đặt bơm keo anh em ơi tại vì tôi chưa set nút bơm keo nhưng mà thôi em sao mình nghĩ là chắc là sao mình cũng cũng không biết ấy à ấy à ấy à ấy à, Có, có tiền có tiền có tiền đâu này ủa cái gì vậy bay bắt ghê vậy bay từ từ coi mimi từ từ là... <laughs> khinh thường nè nay thì khinh thường ủa gì gai em đây Thôi Trời đất ơi mọi người, ghê quá vậy Trời đất ơi, em biết tại sao không? Tại vì tôi vừa mới, tôi chưa có cài lại nút đủ á các bạn Cho nên đó là mình bắn kiểu Thực sự là mình bắn nó rất là ngáo luôn á anh em Trời, tuyệt tình Nhưng mà thôi không sao, làm lại làm lại mới cái trận đầu tiên thôi mà Mới cái trận đầu tiên thôi, làm gì mà mình phải xoắn đúng nào Ok, chơi lại nha Sam Ok, mình cứ bình tĩnh thôi đúng không? Mà chơi mà Trời ơi, trận đó mình chưa gặp Sam luôn á mọi người Mình chưa gặp Sam thôi mà mình đã bị Mimi ờ. bắn rồi okay. Mimi thì trên Mimi giấu nghề thôi Mimi giấu nghề rồi anh em ơi Mimi giấu nghề rồi Ok qua đây nha Alo mọi người ờ, đâu ờ. rồi Woo! Đây đang đi tìm nè Không thấy ta Sao mình không thấy ai chơi nha mọi người Ok bây giờ mình qua này yên trận yên ắng quá ta Mình qua bên nhà của mọi người luôn Đâu rồi đâu rồi tôi nghe tiếng đâu đó à phát hiện vị trí rồi nha đâu gì gây em đây ôi trời, trời xuất sắc ủa gì gây vậy ủa gì gây vậy mimi quá the hell Mimi à, bà bắn kiểu gì mà để cho Kai không nhìn thấy mặt bà luôn vậy? Trời ơi, bắn từ từ thôi. Gì gây vậy mọi người, trời đất ơi, mình mình chưa kịp làm gì luôn á. Ui tôi chưa kịp làm gì luôn mà tôi đã bị bắn hạ rồi Nhưng mà thôi không sao Nếu mà đã như vậy rồi thì trận này mình sẽ chơi gọi là MB40 nha các bạn ơi Chơi luôn khẩu súng mà Khẩu súng mà gọi là gì ta Mà mình thích bắn nhất luôn MB40 Nói chung là do mình chưa có cài lại nút rồi các bạn chứ không phải là mình bắn dở đâu anh em Anh em có thể thấy là tôi bắn nó rất là kiểu Nó bắn rất là lạ đó mà tôi chưa có cài nút được đầy đủ ấy Ok ok ok À thấy rồi nha Đấy nhảy xuống à ok ok mình thấy rồi nha mình thấy nè ôi ôi gì ghê gì ghê vậy ok ok ôi một ôi trời ơi chuột của tôi đây chỉ còn mimi thôi các bạn ơi yeah. trời ơi bạn thấy chưa Mình bảo rồi mà Đừng bao giờ khinh thường người khác Trời ơi Nhưng mà tính ra mình yes. bắn gái cũng đâu có gì gọi là Để tính ra tôi bắn con gái cũng đâu có gì hạnh diện đâu anh em Nhưng mà đâu không sao Ồ, ờ, Solo đi... 2, solo 2, solo 2 Rồi, mình đi solo ờ. mà các bạn, mình đi solo mà Cho nên là cho nên là mấy bạn đừng có gọi là bình luận bên dưới bảo là anh cai Gọi là anh cai chơi bắn con gái nha các bạn Tại vì là tôi đang solo mà anh em cho nên là phải bắn thôi mà thôi không sao ok mình thêm một trận nữa thôi là mình có thể gỡ được rồi nha Đấy, lên nào nào, tiến lên, tiến lên, tiến lên Ok Mình nghĩ là hai người này chắc là sẽ chắc chắn sẽ đi chung luôn nè Không lại đi okay. riêng Ui Ôi Một người

mi không biết đó mi không biết mi không biết đó <laughs> thôi đâu không, không sao không sao không sao đấy hai đều hai đều các bạn ơi thấy chưa cay giấu nghề hoài ôi trời thôi sam chưa có gọi là kiểu như là sam chưa có chơi hết mình đúng không sam đừng có xạo đâu trời ơi chơi mình rất bình thường luôn à, đó là do trời chuột nó giật thôi cay giật à. giật dừng giật chuột, chuột giật dừng giật chuột đúng giật rồi. chuột giật cho nên là sam chưa có thể hiện được hết chứ nếu mà Sam mà không bị giật chuột là chắc chắn là Sam sẽ còn bắn rồ hơn nữa Đúng rồi, nghĩ vậy đi Cái gì xả súng kìa Ok, bên đây nè Ôi Mimi ơi, Mimi ơi Ây da, đau Đau, đau quá bạn ơi Oh my god, oh my god, oh my god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god. Đây, đây, đây, đây, không ạ? Ôi rồi! Trời ông đâu trong... Ông chết chỗ! Dễ sợ! mình mình đứng ở đó mà sao không quan sát đó lại là First blood. Mình đứng ở ngay, mình đứng ngay chỗ đó luôn cho mình sao không quan sát sọt, Ôi, cụ đó hơi hung lắm nhé <laughs> mình mình đứng mình đứng ở ngay đằng sau luôn đó nhưng mà sao tại vì là sao không có để ý các bạn cho nên sao không có thấy khoan dừng phải chừng là hai giây ok trận này tôi mua luôn cái giáp ba luôn nha anh em ơi mua luôn cái giáp ba chơi cho nó gắt ok ok ok ba rồi các bạn ơi chỉ còn một hai ba bốn bốn điểm nữa thôi bốn điểm nữa thôi mình sẽ thắng lên lào lên lào lên ừ. lào hình như bữa em nhớ là sam đã được gọi là một khóa gọi là kỹ năng của siro mà sam ừ đúng rồi nhưng mà mới học một hai lần à sao bằng được mới gọi là một hai lần mày hôm bữa Nó nếu mà bạn nào mà không biết đó gọi là sammy đã được gọi là một khóa huấn luyện gọi là cực kỳ gọi là chuyên nghiệp của siro luôn đấy đúng rồi ôi trời ơi lộ chạy dây chuột dây chuột ơi rồi xong rồi xong rồi tơ tơ trời ơi chết rồi chưa kịp hồi máu rồi lâu lâu lâu quay lại đi nào alo quay lại đây là tơ Quang Tèo Tức ghê luôn á trời Sam chỉ bị gọi là lỗi chuột thôi Chứ Sam bắn ghê lắm các bạn à Ông thật cái này thật cái này thật Bây giờ coi như nó có tự giật lên đúng không Người tự nhiên đang đi nhưng giật lên cái xong chạy ra ngoài kìa úi gì vậy ủa là sao dây chuột bị tự giật lên á tự giật lên tự chạy ra ngoài tự nhiên đang đứng nó giật nó nó tự chạy luôn á cái chuột nó tự với chuyện đó tự nhiên đang ngồi những nút chạy đang đứng trong góc tự nhiên nó giật ra ngoài cái chạy ra ngoài luôn trời ơi ủa gì kỳ á <laughs> cái đâu bị giật lên á trời ơi chuột ơi sao bị ai tao vậy Ê đâu kia đâu kia đây đây đây tôi tôi tôi tìm được cái cái nút thả bông keo rồi em ơi tôi tìm được thuốc thả bông keo rồi đây rồi ok ok ok mình tìm được nút thả bông keo các bạn Ủa mọi người đâu rồi ừ. Cây Vậy mà không trúng nữa Cây đang đứng canh kìa đứng, Cây Trời ơi tôi bắn Trời ơi Bắn gì vậy con Tôi bắn vô hàng rào cửa sổ không mọi người Bò bò bò bò bò bò bò tôi báo vô hàng rào cửa sổ mọi người thì trầm cảm mãi ok trận này tốt nhất là mình cứ nên chơi gọi là cây ôi Uh. First blood. No. Trời ơi. Hồi nãy giờ mình để ý là Mimi toàn chơi lục không nhá bạn ơi. Mimi hình như là đang rèn rèn ừ. kỹ năng hết sọt hay sao á anh em ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ là cầm lại cái cây uh, ờ, MB40 và sau đó là thêm một cây shotgun. Mình nghĩ là hai cây này đối với mình là quá đủ rồi các bạn à. Mình nghĩ là hai cây này của mình đối với mình là quá đủ rồi. Đấy, ok làm lại thôi, làm lại. Mình vẫn đang gọi là hơn Sam và Mimi một điểm mà cho nên là không có gì phải sợ hết nha mọi người. Ok. Ủa cái gì xả súng ghê vậy? Xả súng này bắn. Xả súng này là chắc chắn là chỉ có Mimi thôi. Ok, lại nha, lại nha, lại nha, lại nha. Ok, tôi đi qua đây nè các bạn ơi Xin đi qua đây trước nha À, đây rồi Đây rồi Ôi đâu rồi Đâu? Ôi mình có một cái suy là mình có vẫn có cái tệ là gì ta nhìn kém đi vào mình đi mình đi ổn nhưng mà nhìn rất kém luôn mọi người đó mỹ mỹ à mỹ ở đằng sau ở đằng sau luôn nè trời ơi trời ơi nhìn nó kém luôn á không biết đi đâu nhìn nó kém à, mình mình ở ngay đằng sau sao luôn á mọi người à, luôn anh em tôi tôi ở ngay đằng sau sao luôn á nhưng mà sao vẫn không thấy Ok, tôi đã thắng được 5 trận rồi Bây giờ chỉ còn hai trận nữa thôi là mình sẽ chiến thắng cái trận tử chiến lần này <laughs> ha Trời ơi mấy bạn, các bạn cứ gọi là comment bên dưới là Anh Cay ơi, tại sao bữa giờ solo tử chiến mình cứ chơi thua hoài vậy thật ra là thật ra là mình cũng không muốn đâu các bạn ơi nhưng mà tại vì mình chơi với những người quá bờ gồ rồi anh em hiểu không cho nên là tôi thua là phải thôi cho nên là đó cũng là lý do mình rủ mimi và à không có gì nha các bạn không có gì nha các bạn mất không các bạn lại rủ bảo là mình là rủ người gà vô chơi để thắng trời ơi có đâu ok tôi thấy mimi rồi nè ui ui mì mì no Sam ơi, ra giữa Sam, ra giữa Sam có chuyện này vui lắm nè. Từ ờ, ra ngồi máu. Rồi đứng từ xa đầu hen, thấy rồi. Hmm. Ra giữa đi, ra giữa đi, vui lắm. Làm gì, hét sọt chị chứ gì, gì, trời ơi. Xưa rồi Diễm, Diễm ra ngoài đi Diễm. Ok, ra luôn, chơi luôn anh em. À, đây rồi. Đây rồi. <laughs> Ôi. Đây rồi Thực sự luôn các bạn à Thực sự là mình chơi với lại Sam khá là lâu rồi Và mình thấy Sam có một cái gọi là một cái gọi là điểm trừ đó chính là thứ nhất là chưa có di chuyển được như người bình thường à nhầm chưa có di chuyển được uh, ờ, uh, ờ, mượt lắm chứ phải như người bình thường các bạn mình nói vậy là mình chả khác nào nói sao là boss nhưng mà thật ra cái này là đỡ lắm rồi cái này đỡ lắm rồi đấy cái này không biết chạy hồi đó có, có bao giờ dùng chạy đâu ồ đúng rồi ha cái lên rồi đúng rồi mình để ý mình để ý là bây giờ sam đã biết gọi là chạy rồi đấy chứ hồi trước á là sam gọi là chơi free fire nhưng mà không chạy luôn các bạn toàn là đi bộ không à ừ, đúng rồi ok trận cuối cùng trận cuối cùng trận cuối cùng nha anh em ban đầu mà tôi gọi là không gặp lỗi là chắc chắn trận này tôi thắng gọi là 7 luôn rồi thắng 7 không luôn cho nó chốt alo anh à, chị mới tốt sao không lấy ai hết vậy anh à, chị mới tốt đâu rồi ta không thấy ai luôn á ủa bên kia kìa nóc nhà tôi đang định dám các bạn à ấy da ấy da ấy da đau đau đau hello tóc nhà cái mimi ơi ui rồi ôi đâu rồi à à người ấy What? First blood. Headshot. Oh my god. Oh my god. Mimi headshot oh tôi luôn. Trời ơi, mình pha đó mình di chuyển ngáo quá tại vì là free fire của mình mới cài các bạn cho nên mình chưa có cài đủ nước máy nên là mình không mình phải gọi là nếu mà bạn nào mà chơi Free Fire trên BlueStack á thì các bạn sẽ biết á là mình á phải gọi là ấn cái nút control hoặc là ấn cái nút X để nó hiện con chuột lên á mọi người để mình có thể di chuyển được đồ á chứ mình chưa có nút gọi là cài đồ. Mình chưa có nút gọi là chuyển súng nhanh được các bạn ơi cho nên là mình phải sử dụng chuột. Mà thôi không sao, trận này phải gỡ lại. sáu bốn rồi đây mà <laughs> sáu bốn nó tiêu luôn rồi ok hmm. nhảy lên đây bạn này cai đứng xa cao và hết shot chắc luôn nè tôi nghe từ nhảy rồi đó có đó ủa đó ui nghe tiếng nhảy luôn ghê vậy không cưng nó nhảy á ôi đâu vậy mày mày đi đi từ sau nhưng mà sam không không phát hiện luôn Ok anh em ơi, thì trận Free Fire của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi Và hôm nay tôi đã gọi là solo thắng được hai chị em gọi là Mimi và Sammy rồi các bạn ơi Và có lẽ video của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi Và nếu mà các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên đăng ký chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo Tạm biệt Bye bye